Ok xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Trong cái trận đấu này tôi có party với anh em Choi Ke Là một trong các anh em fan trên kênh Game Today Tôi uh, vừa mới gặp anh em Choi Ke ở trong cái trận đấu trước Anh em Choi Ke cũng đã đợi tôi kết thúc trận đấu để chúng tôi có thể là party với nhau Và chơi con game này Trận đấu trước cũng là một cái trận đấu rất hay, rất là hay luôn Và tôi sẽ up cả hai clip lên anh em nhá à, Tôi có phải lấy làm sung sướng nhưng mà ở trong cái trận đấu trước Là ở ngay trong một trận đấu quy tụ là bao nhiêu là ba anh em là yêu quý tôi mà là fan ở trên kênh đấy trong này có anh em choi ke là anh em mong muốn là có thêm một cái trận nữa để có thể là party chơi với tôi thế nên là tôi tôi tôi tôi sẽ party với anh em choi ke còn hai anh em còn lại ờ, xin hẹn các anh em vào cái dịp khác có duyên thì ắt sẽ gặp lại thôi anh em nhá chứ còn thực ra là cũng chỉ party được một người thôi trong cái game đấu thôi anh em cứ yên tâm có duyên thì ắt sẽ gặp lại anh em nhé Chứ anh em đừng có lo là hôm nay là không chơi được với tôi là ờ, không bao giờ có thể chơi được lại với tôi nữa Đấy, <clears throat> hôm nay chúng ta gặp nhau đấy là có duyên rồi Anh em cứ yên tâm các cụ đã có câu rồi Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ Đấy, mà vô duyên thì đối diện bất tương phùng Đấy, thế anh em cứ yên tâm nhá Có duyên ắt sẽ gặp lại <laughs> Đấy, còn tôi thì tôi cũng thấy là à, vì anh em choi ke trong cái, cái cái game đấu trước là anh em thể hiện rất rõ là fan cứng phần bê tông là tôi quyết định là tôi sẽ ờ, sẽ sẽ sẽ, sẽ party với anh em chơi ke từ trước đến nay tôi cũng lắm được cái ờ, các cái anh em xem kênh của tôi ấy chủ yếu là cái ờ, tầm tuổi nó cũng tầm tuổi như tôi đấy mấy ông già hay chơi cờ <laughs> chiều chiều sau khi kết thúc cái công việc là ngồi với nhau <clears throat> đàm đạo về cờ đấy giải trí cái thú vui giải trí là, là vào buổi chiều đây nó cũng chỉ là một cái trò là giống như là trò cờ tướng hay cờ vua thôi Phải qua là nó sinh ra ở cái thời này cái thời mà 8x 9x <clears throat> khi mà chúng ta chơi cờ bằng công nghệ tất nhiên là nó sẽ thú vị hơn là chơi cờ vua với cờ tướng rồi nhưng mà nói về uh, chiến thuật cái tính chiến thuật thì mỗi trò nó cũng có một cái hay riêng đấy <clears throat> đều là những cái con game chiến thuật cả mỗi một cái người chơi cờ là một cái chiến lược ra <laughs> đây rồi tôi tôi tôi chốt đồ nha anh em nhá nhận thấy là có vẻ như là chúng ta có thể là chưa được goblin đấy <clears throat> những cái quân cờ nó chính là những cái quân bài ở trong tay của một cái vị chiến lược gia ok chúng ta sẽ pick những cái con bài có một cái đường gợi mở một chút <clears throat> ví dụ như là mết hoặc là goblin hoặc là chín mét cái gì đấy thì chưa biết nói chung là cứ ghép đồ bắn trưởng đã anh em nhá <coughs> còn tí nữa tính sau chơi gì tính sau. <coughs> tôi cũng không biết là sau này khi mà tôi về già thì nó sẽ như thế nào cái tầm tuổi khoảng 70 tuổi 80 tuổi khi mà về hưu rồi ấy, có con cháu rồi đề huề rồi đấy không phải lo nghĩ đến cái vấn đề gì nữa liên quan đến cái việc là là, là kiếm tiền hay là như nào đấy thì là có thể là đây nó cũng sẽ là một cái thú vui tuổi già của tôi đấy <laughs> khi mà trong cái thời này thì người ta có thể là những cái bộ môn như là cờ tướng cờ vua thì nó sẽ không thông dụng bằng là những cái, cái con game kiểu dạng như này khi mà bây giờ cái việc là có một cái ờ, smartphone nó rất tiện đấy <clears throat> mà trông như con cờ nó đánh nhau nó bắn trưởng nó tung tóe nó cũng hay đấy chứ nó cũng thú vị hơn là cái việc là chơi cờ tướng cờ vua đấy và phải nói thật là về cái độ đau não ấy đấy về cái cái độ gọi là là là, là dùng nhiều lơ thần kinh thì cái trò này nó vẫn kém so với cả trò trò cờ vua hoặc trò cờ tướng <clears throat> nhưng mà nó vẫn là sử dụng động não là nhiều anh em ạ <clears throat> nên là nó cũng rất là thích hợp cho uh, những ông già <laughs> nói thật là những ông già bởi vì làm sao khi mà chúng ta già rồi ấy, chúng ta cái, cái việc vận động của chúng ta thì vận động tay chân thì thực sự là nó rất là lười chủ yếu là có một cái gì đấy để chúng ta vẫn có thể là cho nó đỡ buồn đấy vẫn là vận động nhưng mà cho đỡ buồn thì thay vì vận động tay chân thì chúng ta vận động cái bộ não thôi <clears throat> không biết là anh em có thế không anh em có cùng cái suy nghĩ của tôi không nhưng mà có những cái thời điểm mà tôi <clears throat> ví dụ như là trò Dota nhé trò Dota tôi cũng rất là thích chơi Dota thì bây giờ cái môn uh, bóng đá đúng không bộ môn bóng đá là thể thao vua ấy mà nhiều khi tôi cứ nghĩ là nếu mà ở cái thời mà gen z về sau là khi mà người ta thành những cái lứa mà trưởng thành có con cái rồi ấy thì vớ vẩn biết đâu đấy lại bây giờ lại mấy cái bộ môn e-sport mới là những cái môn thể thao vua <laughs> ví dụ như là lol <clears throat> liên minh huyền thoại này hay là dota chẳng hạn rất có thể nha anh em nhé đấy cái, không biết được bởi vì những cái giới trẻ những cái cái cái lứa tuổi đấy mới thì họ lại có thể là cái liềm đam mê bóng đá nó sẽ kém ở cái thời cũ đấy, lại thích những cái bộ môn liên quan đến esports hơn biết đâu lúc đấy thì lại <clears throat> không phải những cái cầu thủ bóng đá là những cái ngôi sao mà kiếm được nhiều tiền nhất đấy mà rất có thể lúc đấy lại là uh, <laughs> những cái game thủ game thủ lại là những cái ngôi sao sáng giá nhất trong cái, cái thị trường uh, <clears throat> eSport Đấy, thị trường mà gọi là giải trí Tất cả những cái bộ môn như bây giờ như là quần vợt hay bóng đá ấy Mặc dù là bộ môn thể thao Đấy, nhưng mà nó kiếm tiền trên cái sự giải trí Nhưng người ta coi đấy là một cái bộ môn giải trí để kiếm tiền <clears throat> Tất cả những cái uh, cái cái cái uh, thị trường lớn ví dụ như là ngoại hạng Anh chẳng hạn nhé thì họ coi đây là một cái bộ môn giải trí. và thường ấy là nó sẽ có những cái giải đấu tổ chức vào cái dịp cuối tuần thứ bảy chủ nhật đấy để người ta đi nghỉ người ta nghỉ làm người ta đi người ta xem rõ ràng đúng không anh em thế nên là <clears throat> nói về vấn đề giải trí thì mỗi thời một khác không biết được đấy biết đâu trong vòng khoảng hai đến ba chục năm nữa đấy thì uh, có thể rất có thể là những cái bộ môn e-sport những cái bộ môn liên quan đến chơi game nó sẽ phát triển hơn thực ra anh em cũng biết là là, là bóng đá ấy, tại sao mà nó lại là cái môn thể thao vua tất cả là nó do cái bộ máy truyền thông của nó thôi những cái bộ cái bộ máy truyền thông liên quan đến những cái giải đấu ấy liên quan đến những cái uh, ví dụ như là ở bên anh ấy thì nó sẽ có những cái truyền thống liên quan đến câu lạc bộ các thứ thì cái đề tài về bóng đá này cái đề tài về câu lạc bộ ấy hay những cái cầu thủ danh thủ trong cái câu lạc bộ đấy đấy báo chí đưa lên nó thành huyền thoại và có rất nhiều những cái câu chuyện đấy họ viết xoay quanh những cái cái cái cái cái, cái, cái Ờ, cầu thủ đấy và đưa cái tầm cái cầu thủ đấy lên thành là một cái huyền thoại đấy, một cái gì đấy mà nó lên ờ, tầm siêu sao rất nhiều người quý mến và hâm mộ tất cả nó đều nhờ truyền thông hết <clears throat> thì bây giờ mà ví dụ như là chả may mà một con game sau này tự nhiên nó lại trở lên là là là, là, là có thể là thu hút được cái giới đầu tư đấy <clears throat> về mặt là tiền nhá tôi chỉ nói là về mặt ví dụ như là kiếm tiền chẳng hạn <clears throat> những cái ông chủ tài phiệt ấy thì luôn là coi cái lợi nhuận là hàng đầu chính vì thế là nếu mà giả sử có một cái con game nào đấy mà nó tiềm năng hơn là bóng đá chẳng hạn thì người ta chắc chắn là người ta sẵn sàng người ta đẩy cái cái cái việc là người ta đẩy cái bộ môn đấy lên một cái tầm cao mới đấy là cái điều chắc chắn đâu chưa biết ở đâu bây giờ các anh em ví dụ các anh em <laughs> tôi nói này không phải cổ suý cho cái việc là chơi game nhưng mà <clears throat> các anh em mà bây giờ vẫn đang lang thang ngoài quán led và đang chơi game đấy thì các anh em cũng có thể biết đâu đấy một ngày nào đấy các anh em sẽ trở lên là thành một siêu sao một cái người đáng ngưỡng mộ thì làm sao đấy <clears throat> bởi vì là thế này này cái kiếm tiền ấy của cái giới tư bản hay là tài phiệt thì nó liên quan đến cái việc là chủ yếu người ta đặt lên cái lợi nhuận lên hàng đầu nếu mà kiếm tiền được càng nhiều thì càng tốt thôi bây giờ mà khai thác một cái con game mà nói chung là tổ chức một cái giải nào đấy mà cả tỷ người xem đi đấy hàng tỷ người xem ở trên toàn thế giới đấy, các kênh truyền hình thì là coi như là đua nhau tranh bản quyền để mua giải đấu đấy đấy rồi báo chí truyền thông là thi nhau nói về cái giải đấy <laughs> thì chắc chắn rồi là cái bộ môn này nó sẽ lên ngôi và chắc chắn nó sẽ xoắn ngôi bóng đá <clears throat> đấy là chính là cái cách làm kinh doanh của các nhà tài việt Đấy, bóng đá bây giờ là tại, tại sao mà giữ cái vị thế của nó Không phải tự nhiên mà FIFA nó lại ngon đâu anh em ạ Tất cả đều nhờ truyền thông hết thôi Đấy, nhờ báo chí và truyền thông <clears throat> cái cái cái sở thích của của nhiều khi là nó có một cái câu nó gì nhỉ gọi là thao túng tâm lý đấy anh em cái sở thích của nhiều người ấy, xem bóng đá thực ra là cũng là bị một chút bởi thao túng đấy <clears throat> trận đấu này chơi gì sao biết nhiều quá anh em ơi chơi gì nhỉ trận này có lên chơi bit không? Như tôi thì tôi đang đắn đo lắm, không biết có chơi bit không này. Ra gấu, ra cả sói rồi. Cái vấn đề là ở cái đồ anh em ạ. Đồ tôi lại lấy hơi sai. Bây giờ mà <clears throat> đây nhá, bây giờ tôi phân tích là bây giờ mà đồ mà lấy như này mà chơi bit thì chỉ có chơi gót bit thôi chơi gót bit không không không chơi bit thường được. Chơi bit đánh tay bây giờ thiếu nhiều đồ lắm. Ok. Bit đánh tay anh em ạ thì nó có một cái món đồ mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải có đấy chính là cái cái cái cái cái, cái um, nó gọi là găng tay Kira. Đấy, găng tay Kira là bắt buộc phải có Đấy là cái món đồ chấn phái ấy. Có những cái đội hình mà nó sẽ có những cái món đồ chấn phái riêng Thì ở trong cái bộ beat ấy Kết hợp với Assassin hoặc là uh, kết hợp với Kira đấy Thì chắc chắn là cái món đồ mà nó chấn phái nó chính là cái món đồ Kira rồi Thế nên là mới gọi là cái bộ beat Kira Đấy nhưng mà nếu mà chơi như thế thì, thì, thì chưa có đồ anh em ạ <coughs> Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang beat bắn trưởng thì sao? Beat bắn trưởng cũng là một cái đội hình mà rất hay nhá Beat bắn trưởng thì thường là sẽ chơi với con gì? con bom một con máy bay đấy bom máy bay này có thể chơi được ở trong cái bộ bit bắn trưởng Ủa trận này trận rơi nhiều Goblin không này Hay tôi chơi Goblin nhở Không không không Trận này có phải ra nhiều Goblin lắm anh em ơi uh, Không phải rồi anh em ơi Trận này biết gì nữa nhở Chuyện này thôi anh em ạ. Không không không không. Đây là Goblin đấy, Goblin đấy anh em. Đấy, đội hình này là, là nhìn ra là rất là màu Goblin luôn. <clears throat> đồ này là tuyệt vời rồi anh em ạ. Tí nữa những cái món đồ này cho bom với cả cho máy bay thế là quá là tuyệt vời luôn. Thôi, tôi quay xe thôi anh em ạ. Ôm bit hơi nhiều. Thực ra nhiều khi bài nó cũng lừa lừa kiểu thế đấy anh em. <clears throat> Rồi, chốt Goblin nha anh em nhá Trận này Goblin hợp lý Cắt chuỗi này luôn, hay quá Gặp ngay thằng Warrior cắt chuỗi luôn Mặc dù là nó cũng có Doom rồi đấy, nhưng mà không sao 6 Warrior Nó xả hết tiền để cắt chuỗi tôi cả Nhưng mà không cắt được Ok Goblin tầm này vẫn mạnh anh em ạ Ra được hai con mèo, kẹp thêm một con gấu nữa Tuyệt vời Uh, được đấy Hay quá nhở <clears throat> lúc đầu là tôi còn bán mấy cái con ờ, con con skybreaker đấy, nếu mà lúc đầu mà tôi mua skybreaker là bây giờ tôi có hai con hai sao rồi đấy bài này à, nó ra anh em thấy là có nhận biết cái cái đội hình dấu hiệu ấy nó ra goblin nhiều nên là chơi goblin anh em ạ chọn goblin nó hợp lý ra goblin nhiều chơi goblin đang đánh chuỗi thắng mà chơi goblin rất sướng free công nghệ <coughs> đánh goblin cũng là những cái đội hình mà slowbone đầu game khá ngon đấy anh em Đấy, free công nghệ bách Roll nhiều ra được quân bài hai sao sớm Kẹp si phép và kẹp mèo vào Để tăng số lượng Quân cờ trên bàn cờ Rất khỏe anh em nhé Đấy Bài này đúng là ra bài Goblin rồi anh em ạ Đúng chuẩn rồi Chuẩn Goblin rồi Lại có một thằng nữa đang có chuỗi kìa Hy vọng là gặp thằng đấy cắt thêm một lần nữa Cắt chuỗi Tôi chỉ cần có thêm một con Heaven Bomber nữa thôi là khả năng cắt chuỗi là vẫn là cao luôn. Hai Heaven Bomber tôi sẽ ờ, đưa vào ở cái ờ, level 8. Hai Heaven Bomber kẹp thêm à hoặc là có thể là cho xin một con gấu nữa. Cũng rất là ok. Đấy, bài này là có thể là, là đánh được chuỗi thắng ngon luôn nhá, khỏe. U uh, Thằng Hàn Quốc 6 bit ở level 8 rồi nhá Càng ấy đội hình này ăn nổi 6 bit rồi nè. Goblin thực ra thì nó cũng rất là khỏe nếu mà nó full 2 sao. Và thằng kia nó đủ 6 bit rồi anh em ạ. 6 bit, 6 bit ở cái cái cái giữa game là nó khỏe lắm ấy. À bây giờ tôi kiếm đủ 6 Goblin thì sao? Nếu mà kiếm đủ 6 Goblin thì cũng không sợ 6 bit lắm đâu. Anh em ạ. 6 Goblin luôn. Ồ. Lên 9 Đánh ở level 9 6 Goblin ở level 9 Nhưng mà chưa đủ tiền up 9 anh em ạ à. Round sau, round sau, round sau Lốt round này hy vọng là sẽ không gặp cái thằng có chuỗi Bây giờ gặp là thua ấy Bù Goblin nó chỉ sợ Sợ sợ cái bọn bit khi mà nó chưa đủ bộ thôi Còn lúc mà nó đủ bộ rồi nó cũng không sợ đâu Khi mà cái bộ Goblin đủ bộ thì cũng sẽ không sợ bit nữa mà nếu mà chúng ta đánh ở level 8 ấy thì tất nhiên là cũng đủ bộ đúng không anh em thấy là cũng đủ bộ đúng không nhưng mà không có đam anh em ạ nó lại cần phải có đam nữa đấy nên phải lên 9 cặp hai mèo vào mới đủ còn nếu mà bây giờ up chỉ à, bây giờ mà bỏ 6 goblin mà có hiện thua không có hai con mèo là thua đấy anh em hai con mèo này nó đóng vai trò là gây đam bộ này làm gì có đam đâu mèo nó gây cho đóng vai trò là gây đam còn phụ đam ở đây nó chính là con heaven bomber Ờ, thôi tôi nghĩ là lên 9 thôi Được đấy Rồi 6 Goblin á Như này ổn không nhỉ Cảm giác vẫn yếu anh em ạ rôn thêm mấy cái em nào Velomancer này Tôi nghĩ là tôi rôn tiếp Kiếm Velomancer 2 Cái này không không ăn được chưa ăn được Cảm giác vẫn yếu lắm Thôi hết tiền luôn anh em nhá Hết tiền luôn Bùi đen nhở đéo ra cái gì luôn anh em ạ Cay thật Úi <laughs> Hết tiền đéo ra gì luôn Quả này mà không cắt được chuối của nó thì đúng sông hồ luôn anh em ơi Hết sạch tiền rồi Goblin mà không cắt được chuôi nó thì bây giờ sông hồ đấy lên 9 là roll không ra gì luôn ạ Ui gặp luôn Không ổn không ổn không ổn không ổn Khả năng mất chuỗi là rất cao Khó quá anh em ơi Ăn nổi không Ui được không được không được không được không được không Được Ui rồi hay quá Ui mày thế cái con Grand Herat đó đứng đúng cái vị trí của mấy con cây anh em ạ ủa Thật là như thế luôn Tuyệt vời anh em ơi luôn tiếp thôi Hết tiền luôn Ừ cá lông rồi Hay quá nhở Không, cho con này vào ngon hơn chứ Đúng không? Cho con này vào ngon hơn chứ hai con ừ. hai con Heaven Bomber bắn trưởng Ôi không ổn rồi, không ổn rồi Đao này thì mất chuỗi rồi Gặp lai Ăn nổi không? Heaven Bomber nào, xem nào Ui được, được, được, được, được, có vẻ được Lại một lần nữa, Grand Herat cứu tôi một lần nữa anh em ạ Ngon quá nhở Hay thế <clears throat> u uh, đây rồi tuyệt vời anh em ơi quá tuyệt vời nhưng mà goblin chơi kiểu này hơi toang đấy <coughs> anh em cũng thấy là từ lấy giờ từ từ lấy đến giờ là tôi cũng chưa ra được con bom đâu mà tôi cố tôi luôn ra con bom đây mà chưa ra được bom ui trên này nhiều like đấy giờ này ăn nổi không khó rồi khó rồi khó rồi ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không được được được được vẫn có cơ hội ăn hay quá u uh, thế được đấy nhở nhưng mà bây giờ phải ra được bom ra bom lên chín rồi bạn ơi ra bom đi Đến 9 rồi chưa ra Bom hết tiền chưa ra này <clears throat> Chưa đủ bộ Goblin anh em ạ Bây giờ đang chơi 5 Goblin đấy Tôi đang ờ, coi như là phải tận dụng si vét vào để có thêm đam 6 Goblin bây giờ lại không có đam anh em ạ Đam ở đâu ra đâu Giờ phải ra bom thì mới có đam được Không ra bom là xuống hố đấy Round này nó là round 20 rồi anh em ạ Thực ra là cái khoảng vừa nãy là chúng ta đang ở cái round dưới round 20 Trước round 20 thì cái bộ này nó còn ngon Chứ còn nếu mà đến đợi đến sau round 20 thì cái bộ này toang lắm anh em ơi Khi mà những cái bộ khác nó form đủ bộ thì nó sẽ mạnh hơn cái bộ này Hết tiền luôn anh em ạ Ra rồi roll ra buộc phải ra con bom Bom ơi mày ở đâu mày ra đi Mày ra Ra đi Thôi xong rồi Xong Chính thức sổ hố anh em ạ Hết tiền Mất chuối Chắc chắn đấy Tầm này không đánh được nữa rồi anh em ơi Tầm này bây giờ phải 6 Goblin vào nhưng mà không có si vét Ê mới cày Có khi bây giờ quay xe rồi nộp cho vệ long ra mà chơi uh, Kira Nhờ, bây giờ có khi <clears throat> bây giờ có khi dồn nổi cho Velo một khi ngon anh em ạ. Tầm này bây giờ hơi đuối rồi. À đuổi quá. Ui mày quá như thằng này vẫn ăn được này, vẫn ăn được cái thằng lai này. Mày quá nhở. Ơ sao cái con kia là cứ đứng im đấy? Con con con uh, con ngựa của nó cứ đứng im luôn. Hình như là bị lỗi game thì phải. Từ lấy giờ thì nó không nhấc tay lên luôn. Trứng rồi này, bom ơi ra đi. Ui đát này ra đát rồi chưa có con con bom luôn sợ sự <clears throat> làm nào giờ bây giờ bây giờ mà chơi goblin là xuống hố đấy anh em rồi bây giờ tôi hết tiền rồi bây giờ tôi chỉ cần bị cắt chuỗi một phát thôi nhá mà nó sắp rồi đấy anh em ạ sắp rồi Bây giờ chỉ cần bị cắt chơi một phát thôi là chúng ta bị khựng lại level 9 với một cái bộ Goblin không bom <coughs> Và với cái bộ này bây giờ là quá yếu rồi à. Đây này, gặp thằng này này Bây giờ gặp cái thằng Lai này có khi đi 3 mét kết hợp với cả 6 của Lai đúng không? Đúng rồi anh em ạ, không có cửa Nhìn biết là round này là toang rồi Toang rồi anh em ạ Chán nhỉ mà, mà, mà cái toang cái kiểu này là cái toang mà rất là là, là sợ nhá bởi vì vốn dĩ là cái bộ mà chúng ta đang form ở đây ấy nó không hề mạnh nó toang trong cái thời điểm hết tiền nhá bắt đầu từ đây là máu nó sẽ tụt nhiều đây tám máu ấy chứ có ít gì đâu cay nhờ ồ oh, luôn không ra cái gì luôn ạ Tầm này bây giờ tôi đang tỉnh Tôi đang nghĩ một chút xem là bây giờ Nếu mà chơi ở 9 <clears throat> Buộc là phải chơi ở 9 thì Chúng ta có thể là xoay sang một cái chiều hướng là cái gì đấy không Để có thể chơi được không Với cái lượng đồ như này thì Chúng ta lại chuyển sang chơi bằng tay à Từ từ đã cái ờ, cái cái cướp điên thì tôi từ tạm thời tôi chưa ghép nha anh em nhé bởi vì là thế này rất có thể là nó sẽ ra một con ca lông nữa anh em hiểu không và con ca lông nữa ấy thì chúng ta lại cái con ca lông là chấn phái của nó là phải hai tia cơ ba tia mới là chấn phái ở ca lông anh em nhá chứ không phải cướp điên không phải là gậy như ý cũng không phải hút máu trừ giáp mà cái ba tia chính vì thế là tôi đang có có có một cái cơ sở là ở đây là có một quả trứng và một con ca lông rồi bây giờ ra một con ca lông nữa đập quả trứng này cho ca lông chuyển sang gót <clears throat> ok ù hai quả trứng luôn này có khi là tôi dẹp cái bọn mèo mèo mả gà đồng này đi thôi Tầm này thì mèo miếng gì nữa đâu Đúng không Có lên dẹp không nhỉ Thực ra là bây, bây, bây giờ nhưng mà không chơi Goblin ấy Chuyển ra thì vẫn có hai con mèo hai sao kẹp vào để giữ máu Nó ờ, chơi Sivet Chuyển sang chơi Sivet kẹp với cả uh, 5 đô chả hạn Sivet kẹp 5 đô thì cũng là một cái ý không tồi đâu Nhưng khi mà chuyển sang như thế nó đỡ mất máu hơn là, là bây giờ Phá được cái bộ Goblin đi Chuyển từ Goblin sang khó chơi lắm anh em ạ Ui anh em chơi ke chơi cái bộ Hunter kết hợp với đỏ này ba Hunter đỏ thỏ đúng không ba Hunter đỏ kết hợp với thỏ Sau đó thì à, chuyển sang kẹp với cả con, con uh, Light split <clears throat> Càng đấy Ui đẩy tôi nhiều máu ấy kia Càng quá càng quá anh em ơi Càng quá càng quá Càng quá anh em kép đồ cũng khá chuẩn ở đây Ultra Care là cũng ba tia thứ cho súng rồi, khỏe đấy Hunter đỏ mạnh đấy Anh em chơi là chơi, chơi con đường là, là Hunter đỏ rồi chuyển sang là kẹp với cả cái ờ, con Light Spirit và con ờ, Tetsulami ở lên game đấy Bộ đấy thì mặc dù là nó mạnh thì nó mạnh thật đấy nhưng mà nó cần hai con 5 đô Cũng khá là khó chơi Nhưng mà một khi mà đã lên thì chắc là nó cũng sẽ là vô địch rồi Vô đối đâu Bây giờ là cái thời điểm mà tôi sẽ mất máu rất nhiều anh em nhé Rất nguy hiểm đấy Bởi bây giờ hết tiền ở level 9 Hết sạch tiền luôn Anh em nên nhớ thằng Beat là một cái thằng mà nó sẽ đẩy tôi rất nhiều máu trong giai đoạn này Và nó đang có 50 tiền ở level 9 đấy, Thằng Beat ấy Và có những cái thằng nó... Clyde chẳng hạn nó đã lên được 10 rồi Chơi uh, à, 11 con đấy Chơi Clyde kẹp với cả 3 mét 6 human Nó sẽ lên được 11 sớm thôi Trong những cái rao quái này chắc là nó sẽ lên 11 sớm thôi à, Tôi gặp thằng đấy tôi cũng chết Tôi cũng thua Thôi xong rồi Bây giờ đội hình nó đã yếu rồi ấy Nó lại có những cái món đồ cam nó không ủng hộ cho nữa Bây giờ bây giờ bây giờ phải tính cái con bài chuyển Chuyển như nào ấy Phải đái thật luôn Bây giờ Goblin xuống hố rồi anh em ơi Không đánh được nữa Sợ quá anh em ơi Goblin bây giờ có đánh được nữa đâu này chết mất Không biết ở đây có phải một cái sự lựa chọn đúng đắn của tôi không Nhưng mà tôi chọn cái cái, cái giáp xương Thay vì là lấy cái giáp băng toàn rồi toàn thật rồi anh em ạ Tôi biết ngay mà thế tôi phải ghép luôn đấy Round này là tôi phải ghép bài luôn Bởi vì tôi biết là round này là tôi gặp cái thằng beat này mà nó sẽ đẩy tôi rất nhiều máu anh em ạ bây giờ giảm một từng nào hay từng đấy thôi con game này nhưng bây giờ là một cái đội hình yếu ấy rất có thể là sẽ bay màu trong vòng khoảng 5 round nữa rất có thể đấy cứ mỗi round là mất khoảng 17 đến 20 máu thì 5 round nữa là bay màu thôi anh em bây giờ cái lượng máu của tôi bây giờ đấy anh em thấy nó tụt nhanh không lấy tôi 100 máu bây giờ tôi tụt xuống còn 64 máu rồi đấy <clears throat> nhanh lắm anh em ạ à không đơn giản đâu Bây giờ là cái đội hình này là sùng hố rồi nhá Ngõ cụt rồi đấy Hết tiền ở level 9 Không phát triển được lên 10 Đấy không có tinh hoa Không có bom Không có bom là đồng nghĩa việc là không lấy được tinh hoa Con cá lông thì, thì tôi vẫn đang giữ một cái dao ở trong đấy, Tí nữa nếu mà Lên hai sao thì ghép cái Có thể là sẽ là cái cái cái nhẫn lé nữa Tôi sẽ vô tình nó rơi sang một cái nhẫn lé khó nhỉ <laughs> giả sử nhưng mà có một cái bất cứ một người nào đấy chết và vô tình rơi sang một cái nhẫn lé tôi có thể là lấy cái nhẫn lé đấy ghép cái hai tia nữa sau đập trứng luôn còn tầm này thì thua hết rồi anh em ơi anh em thấy bộ goblin nhiều khi là sida không đầu game là rất xanh nhá goblin chơi rất xanh có chuỗi cộng vàng luôn đấy nhưng mà một khi mà đã không ra bom ấy thì nó vẫn cứ là đen nó vẫn gọi là đen đây là bây giờ ui bạn ơi ờ, hai mươi hai máu anh em thấy chưa hai hai máu thì thì 60 máu thì bao nhiêu rau hơn là là bay màu. ba rau anh em à, chỉ ba rau thôi đấy. Ui anh em chơi ke đi được kìa. Thấy chưa anh em thấy chưa? Nhanh không? Tôi gặp bọn bít xanh nó nguy hiểm lắm anh em ạ. À. Nếu mà anh em không giữ được máu tốt thì không ra được Light Spirit, không ra được Tsunami thì cũng bay màu thôi. Thôi tôi phải roll đây. Nguy hiểm quá anh em ơi. Hai rau nữa là bay màu đấy, không dễ đâu. Anh em chơi ke, anh em chơi ke chào tôi này anh em chơi kè thì tôi chắc chắn với anh em đấy là fan cứng của tôi đấy hai trận rồi đấy cũng rất là tình cảm luôn hỏi thăm các thứ tình cảm lắm trận trước vào hỏi thăm đấy ui cảm ơn anh em chơi kè nhá cảm ơn anh em chơi kè rất nhiều nếu mà anh em ờ, muốn biết cái diễn biến của trận trước khi mà tôi gặp anh em chơi kè thì anh em có thể uh, xem ở cái phần uh, video cuối game nhá. Tôi sẽ có những cái video đề xuất để anh em xem thì trong một trong hai cái video đấy nó sẽ có một video tôi gặp anh em chơi kẻ trận trước tôi sẽ up lên gặp biết nguy hiểm lắm anh em ạ à. anh em thấy không giảm đi được kha khá đấy giảm đi được kha khá máu ấy vớ vẩn ăn được lại ui rồi ơi cắt từng chuỗi luôn ui giời hay quá anh em ơi mặc dù cái đội hình nào khèo nhưng mà vẫn ăn được chuỗi tuyệt vời nhưng mà tôi nói thật với anh em là đấy nó chỉ là cái may mắn thôi còn bây giờ tôi vẫn chưa có cái giải pháp Nghĩ một chút xem Cái thằng cửa lai nhớ là lên level 11 rồi nhá Kiếm để tôi tôi xem nào Bây giờ nhá, bây giờ chuyển về là phải chơi là bây giờ đồ nhá là để bắn trưởng rồi Đấy, đồ bắn trưởng Có thêm một chút đồ bắn tay thì có ca lông Tận dụng con ca lông 2 sao Nếu mà tí nữa có ca lông 2 sao sẽ lấy con ca lông 2 sao nữa thôi Đấy <clears throat> Còn bây giờ thì chắc là tôi sẽ phải chuyển một chút Để xem nào đánh với Clyde level 11 chuyển như này thì nó hơi nó hơi hơi lệch một tí nó hơi bị coi như là, là, là không đúng không đúng với cả cái cái, cái sách giáo khoa nhưng mà vẫn phải chuyển như này thì mới đánh được anh em ạ chuyển như này nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian và tốn khá nhiều máu đấy chuyển 100% đội hình Chúng ta sẽ chuyển sang bộ 6 đỏ kẹp với cả cả cả, cả <clears throat> Light Spirit và Tetsulami anh em nhá. Nhưng mà nếu mà xây dựng theo ờ, cách xây dựng vừa nãy của anh em choi ke thì nó mới đúng, còn kiểu này thì tôi chuyển thế này là gần như là chuyển hết luôn đấy. Từng này con chả tận dụng được con nào luôn. Bán hết anh em ạ. Có duy nhất con ca lông của tôi giữ lại được thôi. Ôi bây giờ 27 máu kịp không đây, trong khi đấy là hai cái thằng kia nó to quá rồi thằng bit bit là level 10 25 tiền còn cái thằng Clyde thì lên 11 rất là mắc binh rồi đấy 6 Glacier 6 Clyde ở level 11 quá kho 27 máu mẹ ơi 27 máu vẫn ở level 9 ạ vẫn chưa lên được 10 tiền thì cũng không nhiều lắm so với cái lượng tiền của đối thủ thì đương nhiên là đối thủ bây giờ còn nhiều tiền hơn tôi một thằng level 12 5 đô nó đã hơn tôi 50 đô để up lên 10 rồi Đấy một thằng thì ở level 11 với 35 đô Tôi bây giờ còn đội hình còn đang vớ vẩn Nó còn chưa áp được luôn tôi là chưa có đội hình để mà đánh được nó lên game luôn đấy Ok Tạm nha anh em nha Vứt con này vào giữ máu cái đã Giữ máu đã anh em ạ 27 <clears throat> 27 máu Đây Ok Tạm thời nó sẽ là như này đã anh em nhá Cuối cùng thì cũng sẽ là bán hết thôi Chuyển đúng không cái kiểu chuyển 100% này vãi cứt thật đấy <laughs> Chuyển 100% luôn đấy Không có giữ lại một con nào Ca lông là tí nữa là, là phải lên hai rồi giữ lại rồi nhá Còn nếu mà không lên hai thì chắc là tôi cũng giải tán luôn ca lông ấy Thằng này lên 11 rồi Căng quá anh em ơi Cái gì? Thằng này nó còn đánh cái kiểu là 11 sâu kẹp 4 spirit ạ 4 spirit 6 clay level 11 ạ Căng thế bạn ơi Ủa hay quá hay quá hay quá Giữ máu giữ máu giữ máu giữ máu Rồi ok Mất một chút mất một chút Khó nha Được không? Liệu rằng có thể sống sót được không đây? Căng thẳng quá anh em ơi. Đùa. Phải có Tetsulami thì mới ra mới gỡ lại được một chút. Khó thật sự luôn đấy. Try static storm. <clears throat> Sống nổi không đây? Cặp bít đây này Cố lên Cố lên bạn ơi Được không, được không, được không Nhiều quá Ui, được, được, được, được, được, được Có vẻ được, có vẻ được Có vẻ được bạn ơi Ui rồi anh em ăn được luôn chứ Vai đái thật Đấy, một cái bước chuyển rất là nhẹ nhàng thôi Chúng ta ăn được cái thằng thằng nó bít luôn Đây rồi Ca lông 2 sao Tuyệt vời anh em ơi Đây rồi, đây rồi, đây rồi Nhưng mà không có ba tia Không có ba tia Chưa có nhẫn lé anh em ạ Từ nhá Round tiếp theo là gặp cái thằng human ở level 12 đấy Mẹ, vãi đái thật lên được 12 ạ Ảo, ảo ma Calada đấy nhở <clears throat> Sợ quá anh em ơi Round tiếp theo sẽ gặp cái thằng 6 Clyde ở level 12 Mẹ Thằng Clyde có vẻ khỏe hơn cả thằng Beat cơ anh em Ui, càng quá có Dark Spirit rồi kìa Thằng Clyde có Dark Spirit nhá Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ui rồi anh em ơi Ủa, Thật như thế luôn ạ à. Sao có thể đánh hay đến thế như thế nhỉ Đùa <laughs> rồi bốn đỏ vào đã căng thẳng thật sự rồi bây giờ bỏ mèo ra này anh em thấy chuyển luật không luật thật sự luôn đùa mình cũng phải phục mình đánh nó hay đến cái cơ như thế là cùng luôn đang chuẩn bị toang bây giờ lại thành là thắng anh em ạ nó hiểu kiểu gì sáu đỏ <clears throat> sáu đỏ hai spirit thôi từ từ đã chưa cần 4 spirit Bây giờ đánh 6 đỏ đã Bây giờ máu càng thấp thì đánh 6 đỏ càng khỏe anh em ạ Đấy bây giờ tôi đã chuyển 100% đội hình rồi này Thực ra là 99% Giữ lại mỗi con ca À cả con Velom nữa 80% đội hình đã được chuyển <laughs> Tí nữa bán lốt con Velom vào xong <coughs> Velom thực ra đội hình này nó cũng không uy tín lắm Nên là tí nữa tôi sẽ bán đi thôi Khỏe không anh em <laughs> Chuyển ảo ma Clara thật sự luôn đấy Thề sóc xuống hố tự nhiên chuyển một phát vậy bây giờ có khi vô địch ý vô địch được không ui thằng này khỏe quá anh em ơi vẫn có thể ăn được không ui ra ngoài thua ra ngoài thua ra ngoài thua vẫn chưa được anh em ạ vẫn chưa được vẫn chưa được vẫn chưa được <clears throat> vẫn chưa được thằng này khỏe nhở nó level 12 mà anh em nó hơn tôi hai con kích hệ được hai con con cá lông nó bị cao tơ anh em ạ con cá lông của tôi ấy, nó kẹp bốn spirit nên con cá lông này nó bắn nó lại cứ bị đập đá ấy. anh em ơi con cá lông này cũng không ăn thua nó bốn spirit kìa bốn spirit clay anh em ạ đấy bốn spirit kẹp với cả 6 clay nó vừa trâu rồi nó lại còn đóng đá nữa con ca lông của tôi ấy, thực ra là nó bắn nhưng mà nó lại bị đóng đá nên là nó không bắn được hết cái trưởng của nó đến lúc mà nó hết đóng đá thì cũng là cái lúc mà cái cooldown của skill của nó hết nên là con ca lông bây giờ là nó phế đấy chứ nó không phải là con ca lông hai sao nó đang gánh tôi đâu anh em ạ anh em nhìn bảng đam anh em cũng thấy là con ca lông chỉ gây được có 1.300 đam còn cái con mà gây được cái lượng đam lớn nhất Nó lại là cái con Light Split của anh em ạ Nó gây được tới 12.000 đam Gấp 10 lần con cá lông Mà nó mới một sao thôi mà tôi còn không dồn đồ cho nó cơ Đấy đồ dồn cho cá lông đấy Thế nên là bây giờ con cá lông nó là gọi là phế đấy nhá anh em nhá Vớ vẩn là tí nữa tôi bán cá lông luôn tôi không chơi cá lông nữa tí máy bay thay vào cá lông Chỉ có những cái con như thế mới có thể ăn được thôi anh em ạ à. Cá lông mà không đánh được thì nó phế ấy. Đấy ơi, máy bay này là được này Uh, light speed 2 sao Thôi được rồi Đây Được Không cần máy bay nữa Đấy Có light speed 2 sao này là chúng ta có thể dồn đồ cho light speed được Không cần máy bay anh em ạ <clears throat> Rồi light speed Đánh kèo Đùa thật là như thế luôn <clears throat> Hay quá anh em ơi Bây vâng, giờ cái tầm này thì tôi nói thật với anh em là tôi không còn sợ bọn bít nữa rồi Bít thì ca lông này dư sức để, để có thể là tiêu diệt được Ca lông này bắn khỏe lắm Hay quá anh em ạ Thằng bít cuối cùng nó xanh như thế mà rồi nó cũng là, là sắp bay vào rồi kìa anh em kìa Đấy bít nó lại về top 3 rồi anh em ạ Tôi bây giờ tôi không thể nào tôi bị lọc nhiều được đâu Trời ơi Một cái cú lội ngược dòng tôi vị trí tuần cơ tuyệt vời mãn nhãn luôn Thề Mình sao mình phục mình đấy nhở <laughs> Đến bây giờ tầm này lại ok rồi Round sau là gặp cái thằng Clyde Thì tôi tạm thời tôi uh, bỏ cái bộ 6 đỏ ra đã Cho 4 Spirit vào chơi tiếp với Clyde U uh, Tesu này Từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã Cho thay con nào Tesu vào thì Tetsulami vào thì chắc là cho thay Vlom thôi nhỉ Còn thằng nào đâu <clears throat> Hay ông anh em, hay ông, hay ông, hay ông Ui rồi anh em ơi Thật là như thế luôn Hay quá anh em ơi Cắt chuối Mà nếu mà ở đấy mà thằng này nó gặp tôi là nó đi rồi đấy Tôi đẩy nó 20 máu cơ mà Tôi đẩy nó 20 máu mà, mà, mà nó chỉ có 16 máu thôi Quá tuyệt vời anh em ạ Thật Đánh đến như thế là cùng Nói chung là cũng không phải trận đấu nào cũng xuất sắc Nhưng mà trận đấu này phải nói là xuất sắc luôn Quá xuất sắc Bỏ luôn cái bộ đỏ ra Ok Chơi luôn ok bạn nhé ui rồi ôi anh em ơi <laughs> xong rồi <clears throat> đỡ làm sao được trời ơi quá tuyệt vời anh em ạ vẫn còn sống được một round nữa đúng không không sao <laughs> trò chơi đến đây là kết thúc vui rồi anh em ơi kết thúc thật rồi anh em ạ thế này thì kết thúc thật rồi thế này thì kết thúc thật rồi <clears throat> chả cần 6 đỏ luôn chả cần 4 spirit luôn đấy nó chính là cái gì đó chính là lý do tại sao mà tôi mới bảo là cái việc mà thông thạo tất cả các bộ ấy anh em ạ ngoài việc là tôi tôi hiểu về cái bộ của tôi đang chơi thì tôi còn hiểu cái bộ và đối thủ đang chơi nữa <laughs> chính vì thế tôi tự tin tôi để như này luôn ăn hộ cái bạn ơi sọc <coughs> trò chơi kết thúc bay màu hết luôn ui giời <laughs> cá lồng hai sao cả ui giời ơi anh em thấy không quá wow, coi như là mãn nhãn dành cho một trận đấu luôn lật kèo đây nó cũng gọi là một lật kèo đấy anh em